một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa mắt xanh nhìn trần thế hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thanh cao thân khẩu ý an tịnh tham luyến thức ăn nghĩa hấp thụ các hữu tình không phân biệt hèn sang khát thức trừ tham đắm ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúng sinh bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa mắt xanh nhìn trần thế hỏi đường mây trắng qua cạo bò dầu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thành cao thân khẩu ý an tình chẳng tham luyến thức ăn nghĩ hấp thụ các hữu tình không phân biệt hèn sang khát thức trừ tham đắm ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng chúng sinh khắp một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúa